Làm TVC quảng cáo thu hút khách hàng sau dịch bệnh COVID-19 cần những yếu tố nào? TVC hiện nay được coi là một thứ vũ khí hết sức hiệu quả để tấn công đến nhu cầu của khách hàng nhất là trong thời gian này khi dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đã bắt đầu có tiến triển và nền kinh tế đang dần hồi phục. Vậy để làm một TVC thu hút khách hàng thì chúng ta cần làm những gì? Hãy cùng Icon Media tìm hiểu về vấn đề này. Một, các bước cơ bản khi sản xuất TVC, quảng cáo TVC là thuyết phục khách hàng và quy trình tạo quảng cáo là quy trình thuyết phục khách hàng để tạo nên một TVC quảng cáo hiệu quả thì trước hết phải hiểu rõ TVC là gì. Và cần nắm được vài bước cơ bản sau, thu thập dữ liệu khách hàng, clean, lên ý tưởng kịch bản, concept, viết kịch bản văn học, script ID, viết kịch bản có hình minh họa, chọn diễn viên, cắt tinh, sản xuất tiền kỳ, sản xuất hậu kỳ, xuất thành phẩm giao cho khách hàng. 2. Các yếu tố cần thiết tạo nên thành công cho quảng cáo TVC là gì? Thông điệp quảng cáo phải thật hay và ấn tượng, để khách hàng có thể ghi sâu vào tâm trí những thông tin mà doanh nghiệp tạo dựng nên. Những slogan hay thông điệp truyền tải phải đơn giản và dễ hiểu, điều đó sẽ giúp ích đắc lực để truyền thông marketing dễ dàng và hiệu quả. Thông thường các thương hiệu hướng đến những câu thoại mà ẩn sâu trong đó mang ý nghĩa sâu sắc hoặc những thông điệp ấn tượng bắt buộc khách hàng phải ghi nhớ trong tâm trí mình, khách hàng mục tiêu và đối tượng truyền thông doanh nghiệp hướng đến. Đối tượng truyền thông chủ yếu của phim quảng cáo là khách hàng mục tiêu, đối tác, nhà đầu tư. Chính vì vậy nội dung, cách thức thể hiện cũng phải phù hợp. Thu hút được sự chú ý của những người xem này. Nếu đối tượng hướng đến là người trẻ thì cần có nhịp điệu nhanh, màu sắc sặc sỡ, nhạc sôi động. Tạo sự gần gũi và thân thiện với người xem, mưa dầm thấm lâu rất được các thương hiệu đưa vào TVC quảng cáo hay của mình, điều quan trọng là doanh nghiệp phải tạo ra sự gần gũi, thân quen. Chính hai yếu tố đó giúp cho doanh nghiệp gây được ấn tượng mạnh tới khách hàng. Cứ thử nghĩ xem người tiêu dùng có thể thấy được mình trong đoạn quảng cáo, thì sự ghi nhớ về hình ảnh doanh nghiệp sẽ lâu hơn từ đó sự thân quen là kim chỉ nam để giúp các market tấn công mạnh mẽ đến khách hàng, thông tin phải chính xác và trung thực, sự trung thực là thước đo niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp của bạn. Niềm tin là thứ không phải nghiễm nhiên muốn có là được, muốn có được niềm tin của khách hàng lại càng khó. Thông tin chính xác, trung thực vào của sản phẩm qua TVC quảng cáo giúp doanh nghiệp gieo những hạt mầm lòng tin trong tâm trí khách hàng. Đôi khi có thể phóng đại đôi chút nhưng không được đưa ra những thông tin không đúng và sai lệch về sản phẩm của doanh nghiệp, tính đa dạng trong TVC quảng cáo, để tạo ra hiệu quả cho doanh nghiệp thì hình thức đa dạng hóa các kênh truyền thông là điều tất yếu. Không chỉ quảng cáo trên TV mà còn phải tối ưu hóa trên các kênh digital marketing. Trên hết những mạng xã hội đang là màu mỡ để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Có thể nói trong thời đại công nghệ số hiện nay thì Sokia Media đang là công cụ đắc lực để giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đến công chúng gần hơn. Sau khoảng thời gian dài phát triển, ngày nay, TVC đã có những sự thay đổi đáng kinh ngạc. Rất nhiều đoạn phim quảng cáo truyền hình đã thu hút được người xem không phải bởi hình ảnh mà là âm nhạc hoặc những thông điệp ấn tượng, dễ nhớ. Đây chính là điểm nhấn làm cho sản phẩm được nhắc tới trong đoạn phim quảng cáo đi vào lòng người và có sức có tính lan truyền rộng rãi. Thậm chí nhiều thông điệp đã trở thành câu cửa miệng hoặc một trào lưu ngay cả khi đoạn quảng cáo đã ngừng phát sóng. Đặc biệt, những đoạn phim hoạt hình lại có sức mạnh vô hình lôi cuốn trẻ em mọi lứa tuổi. Mà trong gia đình, trẻ em vẫn được ưu tiên số một khi coi truyền hình. Việc thực hiện TVC nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng kịch bản đơn giản hay phức tạp. Vì thế mới có câu 30 giây quảng cáo, 60 năm cuộc đời. Đôi khi bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian để xây dựng một kịch bản hoàn hảo cho chỉ vài giây lên sóng. TVC được coi là một chiến lược marketing khôn ngoan của doanh nghiệp giúp quảng bá sản phẩm của mình đến công chúng. Trước hết, doanh nghiệp cần nắm rõ TVC là gì. Sau đó có chiến lược cụ thể để có được những quảng cáo độc đáo nhất. Thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi thì các thương hiệu dần phải thích nghi, có các kênh để khai thác triệt để đưa nội dung quảng cáo của mình tấn công tâm trí của khách hàng. TVC quảng cáo thu hút khách hàng sau dịch Covid-19 cần những yếu tố nào? TVC hiện nay được coi là một thứ vũ khí hết sức hiệu quả để tấn công đến nhu cầu của khách hàng nhất là trong thời gian này khi dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã bắt đầu có tiến triển và nền kinh tế đang dần hồi phục. Vậy để làm một TVC thu hút khách hàng thì chúng ta cần làm những gì? Hãy cùng Icon Media tìm hiểu về vấn đề này. Một, các bước cơ bản khi sản xuất TVC, quảng cáo TVC là thuyết phục khách hàng, và quy trình tạo quảng cáo là quy trình thuyết phục khách hàng. Để tạo nên một TVC quảng cáo hiệu quả thì trước hết phải hiểu rõ TVC là gì. Và cần nắm được vài bước cơ bản sau, thu thập dữ liệu khách hàng, clean, lên ý tưởng kịch bản, concept, viết kịch bản văn học, script ID, viết kịch bản có hình minh họa, chọn diễn viên, cắt tinh, sản xuất tiền kỳ, sản xuất hậu kỳ. Xuất thành phẩm giao cho khách hàng. 2. Các yếu tố cần thiết tạo nên thành công cho quảng cáo TVC là gì? thông điệp quảng cáo phải thật hay và ấn tượng, để khách hàng có thể ghi sâu vào tâm trí những thông tin mà doanh nghiệp tạo dựng nên. Những slogan hay thông điệp truyền tải phải đơn giản và dễ hiểu, điều đó sẽ giúp ích đắc lực để truyền thông marketing dễ dàng và hiệu quả. Thông thường các thương hiệu hướng đến những câu thoại mà ẩn sâu trong đó mang ý nghĩa sâu sắc, hoặc những thông điệp ấn tượng bắt buộc khách hàng phải ghi nhớ trong tâm trí mình, khách hàng mục tiêu và đối tượng truyền thông doanh nghiệp hướng đến. Đối tượng truyền thông chủ yếu của phim quảng cáo là khách hàng mục tiêu. Đối tác, nhà đầu tư Chính vì vậy nội dung, cách thức thể hiện cũng phải phù hợp, thu hút được sự chú ý của những người xem này. Nếu đối tượng hướng đến là người trẻ thì cần có nhịp điệu nhanh, màu sắc sặc sỡ, nhạc sôi động, tạo sự gần gũi và thân thiện với người xem. Mưa dầm thấm lâu rất được các thương hiệu đưa vào TVC quảng cáo hay của mình, điều quan trọng là doanh nghiệp phải tạo ra sự gần gũi, thân quen. Chính hai yếu tố đó giúp cho doanh nghiệp gây được ấn tượng mạnh tới khách hàng. Cứ thử nghĩ xem người tiêu dùng có thể thấy được mình trong đoạn quảng cáo thì sự ghi nhớ về hình ảnh doanh nghiệp sẽ lâu hơn. Từ đó sự thân quen là kim chỉ nam để giúp các market tấn công mạnh mẽ đến khách hàng, thông tin phải chính xác và trung thực, sự trung thực là thước đo niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp của bạn. Niềm tin là thứ không phải nghiễm nhiên muốn có là được, muốn có được niềm tin của khách hàng lại càng khó. Thông tin chính xác, trung thực vào của sản phẩm qua TVC quảng cáo giúp doanh nghiệp gieo những hạt mầm lòng tin trong tâm trí khách hàng. Đôi khi có thể phóng đại đôi chút nhưng không được đưa ra những thông tin không đúng và sai lệch về sản phẩm của doanh nghiệp. Tính đa dạng trong TVC quảng cáo, để tạo ra hiệu quả cho doanh nghiệp thì hình thức đa dạng hóa các kênh truyền thông là điều tất yếu. Không chỉ quảng cáo trên TV mà còn phải tối ưu hóa trên các kênh digital marketing, trên hết những mạng xã hội đang là màu mỡ để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Có thể nói trong thời đại công nghệ số hiện nay thì Sokia Media đang là công cụ đắc lực để giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đến công chúng gần hơn. Sau khoảng thời gian dài phát triển, ngày nay, TVC đã có những sự thay đổi đáng kinh ngạc. Rất nhiều đoạn phim quảng cáo truyền hình đã thu hút được người xem không phải bởi hình ảnh mà là âm nhạc hoặc những thông điệp ấn tượng. Dễ nhớ. Đây chính là điểm nhấn làm cho sản phẩm được nhắc tới trong đoạn phim quảng cáo đi vào lòng người và có sức có tính lan truyền rộng rãi, thậm chí nhiều thông điệp đã trở thành câu cửa miệng hoặc một trào lưu ngay cả khi đoạn quảng cáo đã ngừng phát sóng, đặc biệt, những đoạn phim hoạt hình lại có sức mạnh vô hình lôi cuốn trẻ em mọi lứa tuổi. Mà trong gia đình, trẻ em vẫn được ưu tiên số một khi coi truyền hình. Việc thực hiện TVC nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng kịch bản đơn giản hay phức tạp. Vì thế mới có câu 30 giây quảng cáo. 60 năm cuộc đời. Đôi khi bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian để xây dựng một kịch bản hoàn hảo cho chỉ vài giây lên sóng. TVC được coi là một chiến lược marketing khôn ngoan của doanh nghiệp giúp quảng bá sản phẩm của mình đến công chúng. Trước hết, doanh nghiệp cần nắm rõ TVC là gì. Sau đó có chiến lược cụ thể để có được những quảng cáo độc đáo nhất. Thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi thì các thương hiệu dần phải thích nghi, có các kênh để khai thác triệt để đưa nội dung quảng cáo của mình tấn công tâm trí của khách hàng, liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0927102666 hoặc 0982893560 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ quay TVC quảng cáo. Sau khoảng thời gian dài phát triển, ngày nay, TVC đã có những sự thay đổi đáng kinh ngạc. Rất nhiều đoạn phim quảng cáo truyền hình đã thu hút được người xem không phải bởi hình ảnh mà là âm nhạc hoặc những thông điệp ấn tượng, dễ nhớ. Đây chính là điểm nhấn làm cho sản phẩm được nhắc tới trong đoạn phim quảng cáo đi vào lòng người và có sức có tính lan truyền rộng rãi, thậm chí nhiều thông điệp đã trở thành câu cửa miệng hoặc một trào lưu ngay cả khi đoạn quảng cáo đã ngừng phát sóng, đặc biệt, những đoạn phim hoạt hình lại có sức mạnh vô hình lôi cuốn trẻ em mọi lứa tuổi. Mà trong gia đình, trẻ em vẫn được ưu tiên số một khi coi truyền hình. Việc thực hiện TVC nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng kịch bản đơn giản hay phức tạp. Vì thế mới có câu 30 giây quảng cáo, 60 năm cuộc đời. Đôi khi bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian để xây dựng một kịch bản hoàn hảo cho chỉ vài giây lên sóng. TVC được coi là một chiến lược marketing khôn ngoan của doanh nghiệp giúp quảng bá sản phẩm của mình đến công chúng. Trước hết, doanh nghiệp cần nắm rõ TVC là gì. Sau đó có chiến lược cụ thể để có được những quảng cáo độc đáo nhất. Thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi thì các thương hiệu dần phải thích nghi, có các kênh để khai thác triệt để đưa nội dung quảng cáo của mình, tấn công tâm trí của khách hàng, liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0927102666 hoặc 0982893560 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ quay TVC quảng cáo.